coi như là gót ca lông đỏ đi rồi kìa thế là chúng ta solo với insect anh em ạ rồi ok ăn được yên tâm anh em biết round vừa rồi tôi đẩy nó 34 vào ăn tốt thoải mái đi hay quá anh em ơi tôi ngửi thấy cái mùi chiến thắng ở đây rồi <laughs> cảm ơn anh em nguyễn đình hiếu nhá cảm ơn trước nhá rồi bị hóa quá nhiều anh em ờ, Nguyễn Đình Hiếu và chúng ta có được cái clip này Chúng ta có một cái clip rất hay ho Chúng ta có thể khai phá được sức mạnh của ảo ảnh phất lộ Ok, let's go Let's go Tở linh vào Grim, ôi Con Grim nó bị hack kia Chết rồi, không có combo Grim với ảo ảnh được Bây giờ mới quẹt bực, tôi chết mẹ Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, con ảo ảnh bay đâu rồi Kìa, vẫn nhìn thấy, đang đấm, đang đấm, đang đấm đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi chưa thấy đâu ảo ảnh ui ảo ảnh đang đứng trước mặt đâu rồi ui nó bay nhanh quá tôi chả nhìn thấy nó đâu ảo ảnh bay liên tục luôn ạ đúng là ảo ảnh có khác nhưng mà nhưng mà nhưng mà hình như ôi ê ôi ôi ôi Êu êu êu Alo à, alo à, alo à, Chú chết tôi rồi Không thấy đâu nữa rồi Ảo ảnh biến mất Ảo ảnh biến mất mẹ nó rồi Rồi ôi Chán tê nhờ Ảo ôi cay nữa Tại sao nó ăn được tôi nhở Ok, rất vui gặp lại anh em trong clip về auto chat của Tuấn Cơm. Ở cái đoạn đầu video này anh em vừa được xem cái phân cảnh kết thúc trong video mà tôi thực hiện cái thử thách dồn toàn bộ đồ cho con uh, ảo ảnh phẫn nộ để cho nó làm carry, cho nó làm con co chính ở trong cái đội hình. Đấy, tức là dồn đồ cho cái con một tiền làm carry, làm con co chính. Một cái thử thách mà phải nói là nghe thôi đã thấy là nó hấp dẫn rồi. Đấy, còn nó thực hiện thì nó lại phải nói là nó phải tuyệt vời, rất là hay ho bởi vì đây nó là một cái bài toán rất khó để thử thách cái giới hạn của tôi do anh em Nguyễn Đình Hiếu đặt ra và có yêu cầu là phải đạt top 1. Đấy và trao thưởng là nếu mà top 1 thì sẽ được 500k. Và cái trận đấu đó nó đã gây ờ, rất nhiều tiếc nuối cho tôi khi mà tôi được top 2, 500k ờ, của anh em Nguyễn Đình Hiếu bỗng nhiên tuột mất. <laughs> Đấy là tôi nói thì tôi nói thế thôi, chứ còn tôi biết là có rất nhiều anh em ở đây mà đã từng xem cái trận đấu đó cũng sẽ có những cái cảm giác tiếc nuối như tôi khi mà đấy là một cái trận đấu mà tôi chơi rất hay tôi chơi rất hay và tôi vượt qua những cái um, cái cái um, bộ gót đỏ có con ca lông mà tôi vẫn vượt qua tôi chiến thắng được nhưng mà tôi bị một chút sai sót đấy, một chút lỗi về cái đội hình và cũng một chút kém may mắn ở cái round cuối cùng khiến cho tôi bay màu gây ra rất nhiều tiếc nuối cho rất nhiều anh em ở đây Chính vì thế Là một cái người Content creator có tâm nhá anh em nhá Thì tôi xin phép hôm nay được thực hiện lại cái thử thách đó Đấy, thực hiện lại cái thử thách đó Nhá, anh em nhá Hôm nay chúng ta sẽ chơi cái con ảo ảnh phân hộ Làm co chính Dồn toàn bộ đồ cho ảo ảnh phân lộ Và sẽ cố gắng được top 1 Đấy, và cái thử thách này thì tôi xin được dành tặng cho anh em Nguyễn Đình Hiếu Nói riêng, cũng như toàn thể các anh em ở trên kênh nói chung nha anh em nhá Rồi, hôm nay là không hề có có có kèo đâu nhá, không hề có kèo 500k như hôm trước nhá anh em nhá Đây là thực hiện lại theo một cái uh, nguyện vọng là của chính bản thân tôi thôi, một người có tâm nhá Ok, chúng ta bắt đầu rồi, let's go À mà quên, dành cho các anh em mà tò mò, tò mò về cái trận trước nhá Tò mò xem là cái ờ, anh em biết kết quả rồi Kết quả thì tôi đã tóm tắt lại ở đầu game rồi Là tôi được top 2 Nhưng mà anh em muốn biết chi tiết ấy Có rất nhiều anh em là muốn biết là chi tiết Trong cái trận đấu đó nó sẽ như thế nào Bởi vì có anh em là anh em chưa xem Thì uh, anh em có thể là là Đợi đến cuối game nhá Cuối game này thì tôi sẽ có cái um, Phần đề xuất video ấy Thì anh em có thể chọn để có thể xem lại cái clip đó anh em nhá Hoặc anh em có thể vào cái phần video trong kênh của tôi Sau đó anh em tìm tập 205 nha anh em nhá Chúc anh em xem video vui vẻ Và đừng quên nếu anh em yêu quý tôi thì anh em đừng ngại, đừng tiếc gì một like cho tôi nha anh em nhá Cảm ơn anh em rất nhiều Và tôi cũng xin được chào mừng và cảm ơn anh em Bùi Xuân Luân và anh em Bún Thang Là hai anh em hội viên mới ở kênh Nâng tổng số hội viên lên 215 người Tôi xin được cảm ơn uh, các anh em hội viên và tất cả các anh em đang xem kênh uh, kênh dạo gần đây thì phải nói là phát triển một cách rất là thần tốc với những cái con số nó phải nói là thực sự nó rất là bất ngờ cho cả tôi khiến cho tôi cũng không thể ngờ được đấy anh em uh, nếu mà anh em theo dõi tôi từ trước khoảng cách đây khoảng 2 tháng đi nhá sau đó là đến khoảng thời điểm hiện tại là anh em sẽ thấy là có cái sự khác biệt rõ ràng mới cách đây hai tháng thôi một video clip trung bình ấy nó chỉ có khoảng rơi vào tầm khoảng 1.000 đến 2.000 view Đấy, trong một video clip Anh em nhá Thế còn cái thời điểm hiện tại ấy Bởi vì kênh nó phát triển và được rất nhiều anh em yêu quý Anh em tương tác nhiều Đấy, anh em tương tác thì nó có nhiều cách nhá Anh em ấn like cũng là tương tác này Anh em comment cũng là tương tác này Rồi anh em đăng ký hội viên nó cũng là tương tác luôn Đấy, có rất nhiều là anh em tương tác trong cái thời điểm hiện tại Khiến cho là Youtube nó đề xuất lên trên cái đề xuất ở trên Youtube Và khiến cho nhiều người biết đến tôi Và các anh em mới mà đăng ký tôi ấy mới biết đến tôi ấy, là hoàn toàn là trước đây là chưa hề biết đến cái kênh của tôi luôn nhá Đấy Thì là do Youtube có đề xuất lên Thì anh em biết đến kênh của tôi Mới biết vào vào và đăng ký Cũng như là vào xem Thì dẫn tới là cái view của chúng ta bây giờ hiện tại ấy, Trung bình bây giờ là nó rơi vào tầm khoảng 5.000, 6.000 rồi Đấy, thậm chí là có những cái video clip nó đã lên tới 8.000 view nha anh em nhá 8.000 view chỉ sau 3 ngày thôi Tuyệt vời anh em ạ Cái nỗ lực của tôi nó đã được đền đáp một cách rất là xứng đáng và tất cả là nhiều anh em tất cả là nhiều anh em hết cảm ơn anh em rất nhiều nhiều đó cũng sẽ là cái động lực để tôi ra clip mỗi ngày và tôi sẽ cố gắng làm nào để càng ngày càng hoàn thiện cái nội dung của tôi để mỗi một video clip ra là một cái điều hay ho một cái điều hấp dẫn một cái điều mới mẻ dành tặng các anh em anh em nhớ rồi và bây giờ là một cái phần rất là hay ho <laughs> Mình quên trước cái này là sẽ có nhiều anh em thấy nghi nghi Nhưng mà cũng chả có gì nghi ngờ cả Đấy chính là cái cái câu chuyện mà có rất nhiều anh em quan tâm Trong cái video hôm trước Cái trận đấu mà phải nói là dài nhất trong lịch sử auto chat Khẳng định luôn là dài nhất luôn Không có một cái trận đấu nào ở trong cái con game này Trong cái thời điểm hiện tại Mà nó dài hơn cái con game đó cả Chắc chắn luôn cho anh em nào chưa biết thì anh em có thể à, tìm ở trong cái phần video của kênh của tôi Tập 231 Auto Chess Mobile nha anh em nhé Con game dài nhất trong lịch sử Auto Chess Rồi Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái vấn đề chính Có nhiều anh em rất là thắc mắc và cần được giải đáp <laughs> Nó có rất nhiều câu hỏi đặt ra, tôi, đặt ra cho tôi nhá Có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho tôi Nhưng mà tôi xin được chọn ra ba câu hỏi Được anh em hỏi nhiều nhất Đặt ra câu hỏi nhiều nhất cho tôi Đấy, để trả lời Rồi, ok, đến cái câu hỏi đầu tiên này Câu hỏi đầu tiên là anh em hỏi Cái trận đấu đấy nó đã kết thúc chưa? Chưa nha anh em nhá Đến cái thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa kết thúc <laughs> Lý do tại sao tôi tí nữa tôi sẽ trả lời Nha anh em nhá Cái câu hỏi thứ hai Mà anh em hỏi tôi ấy Là Cái số round ở trong cái trận đấu đấy Nó có phải là 666 round không Hay là 659 round gì đấy không thì với cái thời điểm ở trong cái trận đấu đấy và kết thúc ấy Thì tôi cũng chia sẻ thật cho anh em luôn là không nha anh em nhá Cái số round trong trận đấu đấy Đến khi tôi kết thúc trận đấu đấy, kết thúc video clip Thì nó là round thứ 65 Và cái phần cuối cùng ấy là tôi có gọi là edit một tí Để cho nó có thêm cái content cho nó vui thôi Cho nó vui, cho nó gọi là giải trí thôi Chứ còn thực ra là cái trận đấu đấy là nó kéo dài là một tiếng rưỡi Và cái uh, round cuối cùng nó, tôi kết thúc là round thứ 65 hay 66 gì đấy gì phải Tôi cũng không nhớ Đấy Đấy, đấy là cái câu trả lời thứ hai Cái câu hỏi trả lời cho cái câu hỏi thứ hai Là um, cái round đấy nó kết thúc bao nhiêu Thì ở trong cái thời điểm đấy nhá anh em nhá Trong cái thời điểm làm video clip ấy, thì nó là 65 Nhưng cái game đó nó vẫn chưa kết thúc trong cái thời điểm hiện tại nhá. Tôi bây giờ tôi không biết nó là ra bao nhiêu nhưng mà bây giờ nó vẫn chưa kết thúc. Đấy. Còn giải thích cho anh em tại làm sao mà nó chưa kết thúc. Thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba, cái câu hỏi mà nhiều người hỏi nhất. Đấy là kết quả ở trận đấu nó như nào. Sau đấy thì tôi sẽ như nào khi mà cái trận đấu nó kéo dài quá lâu và trong lúc mà tôi đang buồn ỉa. À? <laughs> thì lúc đấy thì tôi mới chợt nhận ra, tôi mới nhớ ra à, chơi một khoảng thời gian rất lâu tôi mới nhớ ra còn một cách nữa để kết thúc cái trận đấu này đương nhiên nó là từ phía tôi nhá từ phía tôi và cái cách đó là như nào thì nó là như thế này uhm, cả hai đứa đều thi độ lì và đương nhiên là tôi sẽ không lì hơn đâu tôi không có nhiều thời gian như thế tôi không có nhiều thời gian để tôi ngồi lì đến mấy tiếng đồng hồ chính vì thế tôi mới có suy nghĩ là nếu bây giờ mình quyết luôn mình sẽ thua nếu bây giờ mà mình ấn là đầu hàng ấy thì mình sẽ thua Nhưng mà tuy nhiên có một cái cách khác Tránh cái việc là chúng ta à, kết thúc cái trận đấu và chúng ta bị thua Anh em biết là gì không? <laughs> Bình thường nếu mà anh em ao ra ấy Thì anh em sẽ uh, tiếp tục máy nó đánh Thì ở đây cũng thế Tôi đã quyết định rút dây mạng anh em ạ Tôi rút dây mạng nhưng mà cái trận đấu nó vẫn tiếp diễn Chúng ta ở trong game chúng ta chỉ bị tính nó là disconnect thôi và máy vẫn tiếp tục chơi như anh em nhá Máy vẫn tiếp tục chơi Đấy máy vẫn tiếp tục chơi thì đấy nó vẫn chơi thôi Trận đấu chỉ kết thúc khi mà đối thủ đầu hàng hoặc đối thủ quýt ra Tuy nhiên là nếu mà đối thủ quýt ra ấy Thì tôi cũng không rõ là trong cái trận đấu đấy có phải là hai computer đánh với nhau không thì tôi không biết Nhưng mà ở cái thời điểm đó là tôi đã rút dây mạng Và để cho đối thủ đánh với cả computer <laughs> Còn tôi không biết là đối thủ có lì đến cái mức đấy không Và đối thủ có nghĩ được ra cái việc là Đối thủ cũng rút dây mạng ra để cho hai computer đánh nhau không <laughs> Nói tóm lại ấy, Là trong cái trận đấu đấy Cái sự kết thúc là những cái gì mà tôi được biết ấy Là cái con bot Nó đã thay tôi Nó đánh nhau với đối thủ của tôi vẫn tiếp tục trận đấu anh em ạ <laughs> Không biết là cái độ lì của đối thủ như thế nào Thì tôi không biết nha anh em nhá Rồi Đấy chính là cái câu trả lời cho rất nhiều những cái thắc mắc của các anh em Ok Biết đâu đấy, ở cái thời điểm hiện tại đối thủ vẫn đang uh, cố gắng uh, duy trì trận đấu để kiếm được Lancer 3 sao Kết thúc trận đấu <laughs> Biết đâu rồi đấy, nhờ anh em nhờ Không biết được Nhiều thằng chơi game nó cũng rảnh lắm anh em ạ Ây da, đây rồi Ui rồi <laughs> Đây rồi hai con hai sao luôn Được Lổ phát hai con luôn hay quá nhờ Tôi nghĩ là như này thì, thì, thì chắc là không cần phải up cấp đâu Như này là ok rồi, khỏe rồi Nếu mà đánh được cái chuỗi thắng đầu game này thì chắc là chúng ta sẽ chơi ờ, kiểu lên 9 lên 10 rồi chúng ta tìm sau vậy. Chúng ta kiếm 3 sao ảo ảnh sau. Chứ còn nếu mà bây giờ mà roll ở 6 ấy Thì chúng ta sẽ mất cái um, lợi thế về cái chuỗi này anh em ạ Lên 7 là kẹp được là là là um, hai đỏ kết hợp với cả 6 Hunter là mạnh này Mà nếu lên 8 lên 9 là bốn đỏ kết hợp với 6 Hunter thì cũng mạnh Thì có chuỗi Đấy còn cái trận trước thì chúng ta không có chuỗi lên chúng ta mới gọi là roll ở level 6 để kiếm cái con ảo ảnh 3 sao thôi Bởi vì roll ở 6 thì cái con một tiền này nó dễ ra hơn Đơn ở 5, luôn ở 6 Kiếm cái con một tiền 3 sao Nhưng mà với cái trận đấu này tôi nghĩ là Không up cấp ngon hơn anh em ạ Trận này cứ đẩy cấp lên thôi Con ảo ảnh thì Có thể là chúng ta sẽ phải mất rất lâu nữa để lên được 3 sao nhưng mà nó sẽ là late game Sẽ kiếm cái con này sau nha anh em nhá Miễn làm sao để trong cái trận đấu này Kết thúc là tôi chơi con ảo ảnh Tôi dồn đồ cho con ảo ảnh là được Đấy còn trận đấu này Cái giai đoạn đầu game đang có lợi thế Chúng ta đang có lợi thế về chuối Thì thôi Bây giờ kiếm một con Hunter nữa là 6 Hunter là ok Anh em ạ Rồi Lấy cái mặt lạ nữa không nhỉ Bây giờ thì Cái đồ thì tôi cũng chưa muốn ghép Đồ này vẫn chưa hợp để chơi chơi gót lắm đâu Đây rồi 6 Hunter rồi Chúng ta chơi 6 Hunter Bây giờ đẩy lên 6 Hunter để giữ chuỗi đã này Cái con Saudivo thì không không up lên hai anh em nhá Trong cái đội hình này tôi sẽ không chơi con đó Tôi chơi là tôi chơi Grim Từ đã chơi Grim anh em ạ Con Grim nó combo được với cả cái con ảo ảnh Con uh, ờ, Saudivo chúng ta để đây chúng ta kích hệ thôi Ghép cái uh, cái hút máu nhỉ Tôi bây giờ tôi vẫn chưa muốn ghép cái hút máu Lấy đồ này hơi sớm Lẽ ra để dành một chút Lấy đồ hơi sớm Chưa cần lấy anh em ạ Chưa cần thiết Từ từ đã Về căn bản ấy là cái ờ, cái cái bộ này nếu mà chơi con con ảo hành phân lộ thì chúng ta không có dùng mấy cái đồ đánh tay gây đam đâu. Con này nó có đánh được mấy đâu mà anh em nó nhảy suốt rút kinh nghiệm ở cái trận trước là, là gây toàn đồ đánh tay nhưng mà gây được ít đam lắm đam đánh tay không không nhiều chủ yếu là đam nhờ cái việc là nó nhảy liên tục ấy nó gây đam thế nên là phải dồn cho lấy những cái món đồ mà gây đam chứ còn đồ mà đánh vật lý ấy, đánh thường ấy thì, thì thì thì không chơi phải là đam kỹ năng nha anh em nhé, lấy đồ dồn đam kỹ năng nên là từ từ đã có thể lấy cái hút máu mà hút máu kỹ năng ấy mặt lạ cuối ấy. Mà lại hút máu kỹ năng Cũng được, để dành nó Lấy tạm để dành Tôi định là lấy đồ để chốt để để, để giữ chuỗi ấy. Nhưng mà cảm giác như cái cái đội hình này thì tôi nghĩ là vẫn có thể giữ chuỗi được 6 Hunter thì làm gì mà mà thua được nhỉ trong cái giai đoạn này 6 Hunter mà nó lại còn gọi là nó có cái bộ Exit nữa hai đỏ khá mạnh Nói chung là cái đội hình này ở giai đoạn đầu game mà nó lên được co 2 sao thì tuyệt vời rồi Cung đen 2 sao, thỏ 2 sao thì thì ok lắm rồi À đây rồi Hay quá, vừa bán nó sao đi vô ra thì ra con con Grim này Được đấy Tôi nghĩ là tôi sẽ up một mạch lên 9 luôn anh em ạ Up lên 9, thậm chí là có thể là lên 10 Chứ còn bây giờ bỏ gót vào thì yếu Chưa có gót ở vua Thôi cứ up lên đi up dần lên anh em ạ up, up cấp dần lên thôi tầm này đủ mạnh rồi ở level 8 ấy là chúng ta kẹp được chắc là kẹp được thêm một cái con ảo ảnh vào kẹp thêm ảo ảnh vào để counter xong rồi lên level 9 lên level 9 thì là bỏ ảo ảnh ra cho thêm hai đỏ vào là được vẫn khỏe vẫn khỏe và không mất quá nhiều tiền Đấy, vẫn khỏe để up cấp Có thể là up lên 10 luôn cũng được Up lên 10 là bốn đỏ kẹp ảo ảnh đúng không bốn đỏ kẹp ảo ảnh kẹp 6 hunter Đấy còn hiện tại con ảo ảnh nó mới ra hai con thôi anh em ạ Ít lắm Bây giờ chưa có cái cơ sở để chơi ảo ảnh 3 sao Ở level 8 đâu Bình thường nếu mà ảo ảnh mà nó có ra nhiều ấy Nó ra nhiều thì tôi có thể chơi ở level 8 Tôi roll con ảo ảnh 3 sao này này Kết hợp với cả uh, ờ, 4 bốn gót bốn ability ấy Tức là bốn ability và bốn đỏ vào ảnh ở level 8 Đấy nhưng mà thôi Bây giờ nó ra nó còn ít lắm anh em ạ Không lên được 3 sao đâu một tiền là phải chơi 3 sao Còn nếu mà chơi 2 sao thì không chơi được Rồi tôi ghép 4 set này Đây tôi có cái búa set ở đây rồi Khỏe Hunter có búa set là ổn rồi sẽ giữ được cái chuỗi này lâu yên tâm Nói chung là cái trận này này Đặt ra cái mục tiêu là phải lên 9 lên 10 Anh em ạ Để nếu mà con ảo ảnh nó không lên 3 ấy Thì chúng ta còn có một cái con khác Chúng ta kẹp vào thêm Rồi up cấp đi up cấp cho thêm ảo ảnh vào để giữ chuỗi anh em ạ Chả biết được là lao sau gặp thằng nào up cho nó chắc có cái nào ảnh này nó cũng đỡ rất nhiều đấy nhá ấy ui giời, bắt được cái con con con gấu kìa được đấy nhở được đấy được đấy hay quá con nào ảnh chính ra ra vừa rồi nó bắt được hai con gấu liền nhá nó bắt được cái con gấu mết xong nó bắt được con gấu đá ở cái lần thứ hai quá được rồi ok Thế bây giờ thì chúng ta có thể chúng ta có thể để, để, để giữ chuỗi được không nhỉ? Tôi nghĩ là được. Đội hình này có đồ mà, tôi lấy hết đồ rồi. Tức là chúng ta sẽ không có giới hạn đồ. Chúng ta lấy hết đồ rồi chúng ta lại có cái đội hình nó cũng tương đối mạnh. Thôi cái tầm này tôi nghĩ là cứ bình bình tĩnh áp cấp dần thôi Mất chuỗi cũng chả sao đâu Miễn làm sao mà có tiền để lên 10 anh em ạ Có tiền lên 10 là được Mà cái quan trọng nhất ấy Đặt ra cái mục tiêu là sống sót được đến round thứ 30 Đấy Sống sót được round thứ 30 vào đủ bộ Thế là được rồi Ui mẹ thằng này gắt thế Xả hết tiền để ăn chuỗi của tôi nhưng không ăn được Ồ oh, Ui rồi bạn ơi Định xả hết tiền để ăn tôi Nhưng mà đéo ăn được Cái Hay thế nhờ được đấy Xả hết Hunter để chơi chơi Hunter ăn Nhưng mà không ăn được anh em ạ Hay quá cây chua, cây chua Đấy sang soi này, sang soi không ăn được cây chua <laughs> Tính toán là là sai đến được vị trí của Ken ừ. Đánh giá sức mạnh của đội hình của tôi hơi sai đấy nhá Tôi ghép được cái búa xét là nó khỏe lắm Anh em ạ, Hunter mà có búa xét thì thôi rồi Bắn vừa nhanh, đam vừa to đấy là cái búa xét này của tôi còn được hỗ trợ bởi một cái huyết trượng Mẹ, huyết trượng lại còn cầm thêm búa xét thì thì thì bắn mắc binh luôn đấy giật xét đau hơn rất nhiều luôn gặp bánh đa ở ờ, bánh đa thì chắc là mất bánh đá mất chuỗi cho tôi rồi bánh đa ơi ui rồi xin nhá xin nhá xin nhá phô lần hai có vẻ to nhưng mà tôi là 6 Hunter anh em ơi 6 Hunter đầu game tín lắm Ok Ổn luôn anh em ạ Được đấy Rồi Như này này Ơi giời Kẹp hai wizard vào Vừa có 4 Exit luôn Vừa 4 Exit lại vừa có có 6 Hunter anh em ạ Ổn rồi Ổn rồi Thế là ổn rồi Rồi chúng ta chắc là lên 10 thôi anh em Lên 10 dần dần thôi Mà trừ khi là mất chuỗi Mất chuỗi thì tôi lại dừng lại ở 9 tốt rôn Còn nếu mà không mất chuỗi thì chúng ta cứ tà tà mà lên 10 thôi anh em Đang có chuỗi mà Có rất nhiều người muốn ăn cái chuỗi này Đã có rất nhiều người sang soi rồi Soi cũng chắc gì đã ăn được Đây là 4 Ego Seed 6 Hunter Mạnh lắm 4 Exit 6 Hunter kẹp đỏ Trời ơi, quá mạnh Giờ mà cái trận đấu này mà chơi co bằng Calong ấy là tôi sẽ lên 10 Xong rồi tôi kẹp 4 đỏ vào luôn 4 đỏ 6 Exit 6 Hunter Giữ cái chuỗi này round thứ 25 luôn Nhưng mà thôi Trận này dùng tiền nó phải chậm chậm thôi Bởi vì cái con co của chúng ta là Trận này xác định là con ảo ảnh Nên là đánh từ từ thôi anh em Từ tốn thôi còn có tiền mà roll Chứ còn nếu mà đẩy cấp là hết tiền Đẩy cấp hết tiền là không roll được đâu Roll con này ở level 10 Con một tiền ở level 10 nó cũng rất là khó là Tôi nghĩ là sẽ roll ở level 9 Nó là hợp lý anh em ạ Roll ở level 9 thôi Còn lên 10 thì, thì tính sau Trận này là có Nếu mà chưa ra thì có thể chơi bom Chơi bom hoặc máy bay Trận này có bom máy bay cũng được nha anh em nhá và trận này tôi không để ý là trận này có Dark Spirit Nếu mà chọn cái con đường gót đỏ này có vẻ hơi căng Trận này có con Dark anh em ạ Bây giờ tôi mới để ý Tất cả cái đồ ở trận này nó cũng không được đẹp cho nó lắm Bây giờ vẫn đang kiếm là một cái gì? Một cái chén thánh Một cái chén thánh và một cái giáp phản Triệu ma pháp này thì thực ra Cũng chưa cần Chưa cần Về căn bản là không cần luôn Như này là không có đồ anh em ạ Không có đồ dễ mất mất chuỗi lắm Ui gặp thằng này có vẻ to này Ăn được không? Chắc là vẫn ăn được chứ Ui chưa Ăn được không Ui mày quá anh em ơi vẫn ăn được Được hay quá Vẫn có chuỗi anh em ạ à. Được đấy Thôi chết cha có cái con gót này Năm nào giờ Tôi chết rồi Bây giờ hết slot rồi Up lên 10 à? Không, không thể up lên 10 được Bây giờ làm gì nhở Bỏ Hunter đi á Không Bỏ Hunter thì yếu Bỏ Hunter thì mất chuỗi ngay Thôi thế thì, thôi thôi phải phải chấp nhận thôi Là đập trứng cho cái con này Đập trứng cho con Đảo ảnh Thôi chấp nhận 5 tiền đập cho một tiền này anh em ạ Dã man Đập quả trứng 5 tiền cho con nào ảnh <laughs> Ăn chơi đến như thế là cùng Ui mẹ ơi nhưng mà hình như là mất chuối ở đâu này Gặp bọn lai này khỏe quá Ui tôi chết rồi Cái con rồng mập nó khạc đúng vào vị trí của con Exit Ranger của tôi mới cay chứ Nếu có đam Ớ Battleman rồi này Ừ thế thì bỏ Hunter thôi nhở Ừ bỏ rồi Tầm này bỏ rồi anh em Thôi bỏ Hunter thôi Tầm này là sáu đỏ luôn này sáu đỏ kết hợp với cả Cả cả cả ảo ảnh này Rồi ok Thế dồn đam cho ảo ảnh thôi <laughs> Dã man thật đấy này chồng có vẻ hơi leo khèo nhỉ Một sao đây được rồi bây giờ chúng ta đã đang Form được cái đội hình là gót ảo ảnh rồi đây Được Để xem con ảo ảnh này <laughs> ăn chơi đấy mẹ trông ảo ảnh thế nào ảo ảnh đâu rồi trông ờ, hơi yếu nhỉ trông hơi yếu đam ít quá đam bé quá không ăn thua à? không ăn thua anh em ạ phải roll nào ảnh ba cơ rồi không sao máu còn nhiều để có thể trừ dần trong mỗi round chúng ta sẽ trừ dần trừ trừ trừ dần máu trong mỗi round thôi Có lẽ tôi nghĩ là trong cái trận đấu này thì chúng ta lên up 10 Chúng ta lên up 10 chúng ta kiếm co 5 tiền đã anh em ạ Kiếm co 5 tiền trước Ổn định giữ máu Cho đến khi chúng ta tìm được cái con Con con con uh, gì nhỉ Con ảo ảnh ba sao Nha anh em nhá À đây rồi hai sáu vẫn lên 10 thôi Ây à, được ấy nhở, được ấy nhở, được ấy nhở Cũng được ấy chứ Ô, cũng được ấy chứ Được đấy Ô, ôi rồi thắng này, thắng một cái này luôn này Ôi, được đấy chứ Được đấy, không yếu đâu Squire, chơi không? Tôi nghĩ là chơi Con Squire này là phải chơi 5 tiền anh em ạ, 5 đô tướng 5 đô làm co Cho vào gánh đã Cho vào gánh đã anh em ơi Con ảo ảnh này bây giờ chưa gánh được Tránh cái thiệt, thiệt hại về máu trong cái giai đoạn này Phải sống sót để được top 1 mà anh em À mà từ từ đã Từ từ đã Đồ dồn lại cho ảo ảnh anh em ạ Rao này là rao quái Squire này dễ thua lắm Cho Squire là thua rao quái đấy anh em Bỏ cái này ra Ui mày thế Bỏ kịp Tí nữa thì toàn là quả anh em ơi Mày Tôi mà để cái con con uh, con Bad Omen vào là tôi thua ra quái ngay Không có đam anh em ạ, không có đam Phải cho ảo ảnh này để đánh quái Ảo ảnh nó có khả năng khống chế được Rồi ok Đấy ảo ảnh nó khống chế kinh không Nó nhảy liên tục mà Đây rồi Có chén thánh nhá, chén thánh cần đấy Được quá nhờ Uh, từ từ đã lấy cái chén thánh này Rồi Có thể ghép cái gậy gai Gậy gai được Ghép luôn Gậy gai này ghép cần đấy Đánh với bọn cửa lai là phải có gậy gai Rồi ok Exit à Ui vẫn ăn được thằng này À thằng này là chán đời của nó ao bố ra rồi anh em ạ Hay quá Vừa lấy chắc không cắt chuôi được của tôi Thế cáu Ao rồi Ui ra Squire 2 sao rồi này Tôi tôi không thích con Squire này lắm Bây giờ tầm này thích máy bay bom hơn Máy bay bom clear nhanh anh em ạ Squire này nhiều khi bóp lắm Lốc lên nó chỉ ăn được bọn Egosit thôi Bán sư Squire đi nhở Ôi đây rồi, máy bay anh em ơi Máy bay, máy bay nó chân lý anh em ạ Con này nó mới là cái con mà, mà giữ được máu này Con này mới là cái con giữ máu Squire ấy Tí nữa tìm lại sau Cần thì mới tìm thôi anh em Lên game đánh với cả Clyde thì sẽ kiếm lại Squire sau Anh em nhá Còn bây giờ tầm này chơi con này Đấy máy bay này này Gặp cái bọn Goblin này cũng giải tán được nhanh này Nói chung là cái con máy bay nó ổn hơn Chứ còn chơi Squire thì nhiều khi Nếu mà gặp Goblin ý là nó sẽ úp tốc đánh Thì nó chả có giải quyết được cái vấn đề gì cả Ui Còn một con nữa là được con máy bay hai này Được đấy Lại Squire Con này ra nhiều đấy nhở Cần đéo đâu Giải pháp tình huống thì mới cần Squire thôi Tí nữa kiếm lại sau anh em ạ Bây giờ cần là cần máy bay hai để, để gánh tim đã Gánh tim đã trong lúc mà chúng ta roll thì chúng ta vẫn tiếp tục đang kiếm mấy cái con ảo ảnh anh em nhá Vẫn đang kiếm ảo ảnh Tầm này vẫn đang kiếm ảo ảnh chưa chơi được đâu Phải 3 sao cơ anh em ạ Mấy cái con mà co 3 tiền ý, Nó còn phải yêu cầu 3 sao Nữa là đây là chúng ta chơi một cái con co một tiền Thì chắc chắn là phải 3 sao rồi Chứ còn hai sao bỏ vào bây giờ là toang ngay Mất máu nhiều lắm anh em ơi Tí nữa lên 3 sao rồi vào biểu diễn tí thôi Vẫn đáp ứng được cái, cái gọi là đề bài ra Thử thách là chơi ảo ảnh phẫn nộ Ui đéo rô ra được ra con nào ảnh luôn anh em ạ <laughs> Cái tầm này nó khó Nó khó luôn. Có cái bờ linh này luôn không nhỉ Lấy cái bờ linh luôn Lấy cái bờ linh cho Cho cho cho con uh, ờ, Grim Hay lấy cái cấm đánh Bây giờ round 28 rồi Đợi round 30 rồi tính vậy Biết đâu lại ra một cái viên ma lăng thì sao Bộ này chỉ cần một viên ma lăng thôi Tôi chỉ cần một viên ma lăng thôi Từ từ đã tiết kiệm tí anh em ạ Để có thể ghép một cái, cái thêm một cái cấm đánh nữa Được không? Không được Nếu mà muốn cái cấm đánh thì sẽ mất cái nhẫn lé Phải thêm một cái nhẫn lé nữa cơ Thêm một cái nhẫn lé nữa thì được Round 30 này mà ra được cái nhẫn lé thì ngon luôn này Đồ khớp luôn Rồi ok chúng ta vẫn đang giữ được rất nhiều máu rồi Thoải mái anh em ơi 81 máu trong round thứ 29 Rất là ok Rất là ok Rồi Bọn Lai này thì vẫn có khả năng ăn được nhá Không phải là không ăn được đâu Máy bay này vẫn chơi được luôn Nghe nói Clyde mạnh à. Cũng không mạnh lắm nhở Ui chết, chết rồi, vẫn thua Vẫn thua, vẫn thua, vẫn thua, vẫn thua, vẫn thua, vẫn thua, vẫn thua, vẫn thua Thua không? Không thua Ui, ăn được luôn Đấm chết đối thủ luôn Được quá nhở ấy ra đồ luôn này Ra đúng cái món đồ mà tôi cần luôn anh em ạ Được quá nhở Đây rồi, có cái bờ linh luôn này Ui mẹ ơi Được đấy được đấy Rồi ok Bây giờ kiếm một cái nhẫn lé nữa thôi là được Đó Lại đang có chuỗi anh em ạ Dã man Bây giờ hiện tại tôi lại đang có chuỗi này Bom à Bom thôi nhỉ Thôi lấy cái máy bay hai thôi Rồi Bad Omen lên được 2 sao Ok Bây giờ lấy con máy bay hai thôi anh em ạ Bom chính ra so với máy bay thì vẫn yếu hơn Không mạnh bằng lắm Bây giờ tôi lấy con máy bay hai xong là, là, là, là Vừa đủ bộ rồi Một con máy bay với cả một con ờ, ảo ảnh là xong Chúng ta có 6 đỏ hai gót rồi, chưa hai gót rồi Bây giờ huyết trượng Lấy được cái huyết trượng Được Bây giờ tôi đang kiếm một cái con bột tiền ở level 10 Rất khó luôn Rồi Chúng ta còn ở đây là còn hai con nữa hai con nữa thôi hai con ảo ảnh nữa Được không? Có một quả trứng đấy rồi Có trứng thì đập cho ảo ảnh nha anh em nhá Thế là tôi tốn hai quả trứng cho một cái con bột tiền <laughs> Nhưng không sao cả anh em ạ Không sao hết Bình thường thôi Trận này làm còn tem mà chấp nhận thôi chứ có vấn đề đâu miễn làm sao để cái con đấy nó lên được 3 sao xong rồi chúng ta sẽ biểu diễn tôi sẽ biểu diễn cho anh em xem rồi cười đấy goblin có máy bay hai sao hai bom à ba bom ok vẫn chưa ăn thua bạn ơi chưa ăn thua ui cũng mạnh đấy nhở cũng mạnh đấy cũng mạnh đấy nhưng mà mẹ chết hết mất rồi chết hết mất rồi ờ không có công nghệ mất Được Trận này bị cái là có con Dark Spirit Tí nữa mà bọn nó kẹp Dark Spirit vào thì cũng hơi sợ nhá Chúng ta chơi gót 6 đỏ Sợ nhất là con Dark Spirit Có một con God, này Có lên mua không nhỉ Đưa con Squadman này lên 3 sao Anh em ạ Mua đi Mua đi Còn hai con ảo ảnh nữa thôi mà hai con ảo ảnh với một quả trứng cố mà roll ra chúng ta ở đây có 50 tiền mà chả nhẽ lại không roll ra được hai con ảo ảnh à <laughs> thế thì đen quá thế đen quá <clears throat> trận này nói chung là tôi nghĩ là là vẫn có cửa top 1 vẫn có cửa top 1 ui ôi mẹ ơi thằng này nó lên được cái con con con con con con a Avenger Clyde nó lên được 3 sao này thế thì hơi hơi, hơi khó nhá Avenzo à, 3 sao này thì giết cái con này hơi khó đấy Ui Thằng này 6 máu lật kèo ạ à. Vãi cứt 6 máu lật kèo mà bây giờ là giữ tiền rồi này Đúng thật Nó đang có chuỗi cộng 5 kìa Bây giờ mới để ý Thôi chết rồi Quên mất cái thằng này Họa rồi Ây da đây rồi, còn một con ảo ảnh nữa thôi anh em ạ. Thế từ từ đã. Đây đây đây. Thôi từ từ không mua con này. Giữ 50 tiền luôn anh em ạ. Còn một con ảo ảnh nữa thôi. Không để ý cái thằng tình cờ kia nó chơi bộ này. Bộ lai thì cái bộ này của tôi nó không có đam. Nhưng cái quan trọng ấy là nếu mà like cửa like mà kiểu hai sao ấy thì ok nhưng mà đây nó là ba sao thì hơi no đấy. Bộ này đam của nó vào mấy cái con like nó yếu lắm, nó không không không không được mạnh đâu tiêu diệt bọn lai thì chơi bộ này không ăn thua anh em ạ Bởi vì cái đam của cái con ảo ảnh nó cũng là đam phép ấy Đam phép thì vào cái bọn này này nó có được mấy đam đâu Thằng này kẹp đát vào rồi này Thì chết mẹ rồi Càng đấy Không không không cũng mất ít máu rồi Nhưng mà đang thua anh em ạ Đang phải thua đang bị thua, đang bị thua, đang bị thua, đang bị thua Nhưng mà biết đâu con nào ảnh lên 3 sao rồi nó lại chơi được Nào <laughs> ảnh đâu rồi <coughs> Bán có là vua đi Nuôi thêm con heo nữa nhỉ Ừ God of War cũng chẳng cần đâu Nuôi con heo lên 3 sao nữa ấy, Thêm con nữa May qua tôi vẫn đang giữ máu tốt anh em ạ Vẫn còn 69 máu Vẫn còn 69 máu cho bọn nó giết nhau thôi Cho bọn ở dưới nó giết nhau thôi à, Tình cờ nó khỏe nhưng mà biết đâu nó bị thằng khác nó giết Thằng Clyde khác nó giết thì sao Đúng không Đấy, Chưa chắc mình đã thua đâu Đấy lại gặp thằng này thế thì thua không Gặp thằng này thì nói chung là không có đam Không có đam để giết Nhưng mà không sao Cũng mất chắc là tôi nghĩ là cũng mất lọt không nhiều đâu Rao này chắc lọt giỏi lắm Lọt được mỗi con Avenger Clyde thôi mà Đấy Không lọt nhiều Không lọt nhiều Không lọt nhiều bạn ơi Thế nhưng mà khỏe quá nhờ sáu trăm đam 650 đam 300 đam cộng thêm rồi Mẹ, Bây giờ nó cứ thắng mỗi round Nó được cộng thêm một mớ đam Thằng nào giờ Từ từ đá bây giờ phải no no những cái thằng khác nữa Chứ đâu phải chỉ một mình thằng đấy đâu Có hai thằng Clay cơ mà Thế thì có cái cửa top 1 trong trận đấu này không nhờ Khó đấy, bắt đầu thì khó đấy anh em ạ Để xem nào Thế mà chưa gót ảo ảnh này thì lấy đéo đam để mà, mà giết được cái con đấy đã Máy bay chưa lên được hai Thôi được rồi để tính sau đã Từ từ đã bây giờ cần là cần phải Phải phải roll ra là con ảo ảnh 3 sao rồi mới tính được anh em ạ Cho vào thử đánh một hai trận Gặp cái thằng đấy xem là nó Máu nó như nào Mất nhiều máu không Có cản được không đã Nó phải có một phần trăm nào đấy là Kiểu dạng như là phần trăm hòa ấy, Thì mới có cửa thắng Chứ còn nếu mà đánh mà bị lọt nhiều thì thì sẽ là thua Không không ăn được đâu Đồ chán quá anh em ơi Vẫn chưa có cái chén thánh chưa có cái chén thánh Cần chén thánh anh em ạ Rồi máy bay hai đây Tạm gánh cho tôi Nhau ra nhở Thằng này chắc đi ra này rồi Làm gì có cửa ăn tôi Tôi máy bay hai rồi mà Ok Chào bạn nhé Ui nó vẫn ăn được tôi này Ăn được không Ăn được không Ăn làm sao được Có cả chống hồi máu ở đây rồi à, ờ, Gậy như ý Gậy như ý chơi với Clyde Chơi gậy như ý đó Giáp Được hay là cái Bikibi Bikibi ngon hơn á Rồi, tạm ổn Đồ như này là, là là thiếu mỗi cái giáp phản thôi Nhưng mà từ từ Chắc là cũng chả có đâu Bởi vì tôi là tôi sẽ lấy cái chén thánh ở round thứ 40 Không lấy cái giáp phản tôi Chả ghép để làm gì cả Ghép cái BKB ngon hơn anh em ạ Giảm sát thương Ngoài ra thì có thể tung đồ trưởng Ăn được thằng này không? 72 ạ, vãi cứt Cũng khỏe đấy Cũng khỏe đấy Nói chung là gặp bây giờ gặp like chả có đam để mà ăn được cái bọn này Thôi Từ từ đã anh em ạ Kiếm con nào ảnh đã Thôi tôi hết tiền luôn đây anh em ạ Ra đây Ra Ra đi Đây rồi còn một con nữa Roll tiếp roll tiếp roll tiếp roll tiếp Chưa đập trứng Đây rồi Squadman này Hết tiền luôn anh em nhá Hết tiền luôn Kiếm vào ảnh ba sao Chưa chưa chưa đập trứng đâu nếu có thôi phải đập trứng vậy Cay thật Ra một con nữa thì có làm sao quả trứng này tiết kiệm tí Tiết kiệm phải đập con uh, Con con Con heo ba anh em ạ Rồi Để xem là có ăn được không nhá <laughs> Dã man Ui ảo ảnh Ảo ảnh bay bay đầu à Ui cũng là ảnh nó bay nhanh thế nếu không nhìn luôn nhưng mà thằng là có Dark Spirit rồi Ôi rồi ảo ảnh đứng trước mặt con A Avenzo nó chém cho hai phát bay màu ạ à. Đéo ăn thua rồi anh em ơi Ảo ảnh yếu thế nhờ Thôi chết mẹ thôi vẫn giữ con máy bay ở đây Vẫn có cơ hội anh em ơi Vẫn có cơ hội Nhưng mà nếu mà bây giờ mà Bây giờ mà chuyển đồ ấy cho con khác Thì nó lại chả còn cái ý nghĩa nữa Đồ bây giờ là vẫn phải giữ lại cho cái con ảo ảnh này Trận này vẫn phải giữ đồ cho ảo ảnh thì nó mới có ý nghĩa Tức là cái trận này phải dồn đồ cho ảo ảnh và được top 1 cơ Thì nó mới có ý nghĩa Khó nhờ Khó đấy, đúng là bài toán khó Ngay từ đầu đã biết là bài toán này khó rồi Chứ còn bây giờ mà anh em bảo là tôi mua con Squire Xong tôi cho vào dồn đồ cho Squire để đấm với bọn Clyde thì tôi biết nhá anh em nhá Tôi biết nhưng mà nó chả có cái ý nghĩa mẹ gì cả Thế là gọi là chơi Squire chứ không phải chơi ảo ảnh nhau đâu Thế nên là không nhá anh em nhá Không chơi thế bây giờ vẫn phải dồn đồ cho ảo ảnh Mà vẫn chiến thắng cơ Thế cơ Ờ Như nào đây Thắng được không ảo ảnh đấy Ảo ảnh đấy Đéo thắng được Yếu Không được Phải có cách nào để dùng cho cái sức mạnh để con ảo ảnh Nó tăng sức mạnh nữa lên Thì mới, mới ăn được bọn này còn có nhiều cách để để ăn được bọn lai này mà Ví dụ như gót đỏ này chơi vứt cái con nào ảnh này đi này Cho con Dash blitz và con Squire 2 sao vào là ăn chắc luôn Đấy tôi có cả hai con rồi Có cả Dash blitz có cả Squire 2 sao từ đời nào rồi ấy Nhưng mà tôi không chơi ấy chứ Để nó tăng cái cái cái cái độ khó và cái sự thử thách ở trong cái trận đấu này lên Đấy. Và ngay từ đầu tôi đã nói rồi cái đội hình mà tôi chơi tôi dồn đồ cho con con ảo ảnh là tôi là đây là cái món quà mà tôi tặng anh em Đấy là tôi không muốn chuyển sang là tôi chơi kiểu kia là Nếu mà tôi chuyển ấy Thì chắc chắn là ăn Mà đã chuyển là chuyển từ đầu rồi Bởi vì xác định là tôi nhìn thấy cái thằng cửa lai là to từ lúc nãy rồi Và khi mà tôi đã nhìn ra nó nó, nó to là tôi đã có mấy cái con Duster Spirit Rồi tôi đã có mấy cái con Squire nó ra rồi Nhưng mà tôi có mua đéo đâu Phải nói luôn là là không chơi như thế nha anh em nhá Như thế nó không có ý nghĩa anh em ạ Chơi là đã là chơi là chơi làm content luôn nhá anh em nhá Tăng độ khó cho game Thử thách xem là giới hạn của bản thân nó như thế nào Đây rồi Có cái chèn thánh ở đỡ ở đấy Đây còn có cái Có cái cấm đánh hai ở đây luôn này Khi ở cái cấm đánh hai Chúng ta sẽ cản bước được cái con Avenger Clyde Cản được một chút Được phần nào Chứ còn để nó clear nhanh ở giai đoạn đầu game là cũng khá là nguy hiểm đấy Rồi Xem nào Bây giờ là cần lấy một cái món đồ gì nữa nhở à, Trừ máu Trừ giáp, trừ giáp, trừ giáp, trừ giáp Ok Rồi gặp thằng này ăn được không Có cái chén nó khác nhá Có cái chén nó khác đấy Có cái chén nó khác Combo đẹp nào Combo đẹp đi Rồi con nào ảnh nó vẫn đang nhảy Nhưng mà nó nhảy mỗi lần nó chỉ tun được một con thôi Đấy, ờ, nhưng mà vẫn đang có vẻ như là khá là, là, là, là câu kéo ở đây Ảo ảnh rất là câu giờ ở đây Khả năng solo không? Ảo ảnh có khả năng solo luôn này anh em này Ui được đấy Ây à ăn được luôn này anh em này Hay quá Hay quá anh em ạ Vẫn ăn được thằng Lai Nhưng mà đấy là cái thằng Lai mà không có con con con con Agali của Lai À Avezol của Lai ba sao anh em ạ Thằng kia là có con Avenger Clyde 3 sao cơ Cái thằng đấy nó mới sợ Rồi Tôi nghĩ là như này thôi Dồn đồ chịu Chống chịu cho con con Thế này được hơn không? Khỏi, không Như này đi Dồn đồ chống chịu cho con uh, ảo ảnh tăng sức chống chịu con ảo ảnh này lên Mẹ thằng tình cờ lên 11 rồi anh em ạ Thôi chết tôi rồi Đá split 2 sao ạ Má cầu tờ thế nhở Đá đá con agali 3 sao rồi còn đá split 2 sao nữa Ăn nổi không 11 con ạ Ui có cầm hòa được không đấy Trông ảo ảnh vẫn tín thế nhở Được đấy <laughs> Ui được đấy anh em ơi Tun liên tục này Tun liên tục Mày đấm một tao cả đéo nhấc tay lên luôn Ờ còn một với một thôi Còn một với một thì đứng im đến chết nhá Ừ ờ, Đám to đấy Mẹ nó 850 đam ạ Vãi cứt 850 đam thì nó đập cho mình mấy phát thì mình chết nhở ba phát Kìa thằng đối thủ nó cười rồi kìa Mẹ Trông tôi giống kiểu bất lực ấy Đối thủ như thế này là tự tin vào chiến thắng trận này là trăm rồi đấy Không còn không còn Trận này phải chuyển đội hình thôi anh em ạ Phải chuyển nhưng mà đồ thì vẫn phải dồn cho con ảo ảnh nhá anh em nhá Không mua đát, không chơi đát và không chơi square Mà vẫn ăn được Bây giờ phải tìm cách chuyển để làm nào mà đồ thì vẫn dồn cho cái con con con ảo ảnh. Đấy, đồ thì vẫn phải dồn cho con ảo ảnh mà không được chơi đát, không được chơi squire mà vẫn ăn được thằng này. <laughs> tôi đã tìm ra rồi nhưng mà tôi đéo nói nhá anh em nhá, bí mật phút cuối sắp ra rồi anh em ơi, sắp ra rồi. Được rồi, tôi mới chuột nhận ra nhưng mà bây giờ thì tôi vẫn thua. 39 máu liệu rằng chúng ta có chuyển kịp không đây? Mẹ Đối thủ chắc là bây giờ đang cười tươi lắm Cảm giác như là bây giờ không có cái gì giết được con con này rồi Cứ đợi đấy bạn ơi Chưa xong đâu Cứ đợi đấy Đâu nhỉ? Đây rồi! Ui rồi mày chết! Cười nữa đi, cười nữa đi bạn ơi, cười đi, cười đi, cười đi. Vừa lấy bạn cười đúng không? Cười hơi sớm đấy. <laughs> không sống được rồi, ra 4 năm đâu, cứ cười đi bạn ơi. Thôi ghép lốt đồ thôi anh em ơi Rau này rau cuối rồi Rồi ok Bạn cứ nghĩ là bạn ăn được tôi à Bạn cứ nghĩ là bạn ăn được tôi Ờ xem như nào Ăn đi Ăn hộ cái Một hit Rồi Ôi rồi ôi Anh em nhìn kìa Ôi rồi Cười đi Cười nữa đi <laughs> Cười đi bạn ơi Điều nhấc được tay lên luôn Sáu máu đi luôn Ố <laughs> Cái gì ấy nhỉ ơ ơ ơ <laughs> quá nhanh quá nguy hiểm đúng một rào anh em ạ trời ơi cứ nghĩ là là là là bạn có thể ăn được tôi sao không đâu vẫn đảm bảo yêu cầu đấy chính là đồ dồn cho ảo ảnh phẫn nộ anh em nhá ờ <laughs> con ảo ảnh <laughs> một đô anh em ạ một đô ăn được một cái con mà mệnh danh là kỵ sĩ bất tử ba sao mà lại còn đam lại còn nghìn đam ở level 11 anh em tin được không <laughs> tôi cũng chả tin được Cho đến khi tôi thực hiện được trong cái trận đấu này Thì tôi mới phát hiện ra là cái con bài ảo ảnh phân nộ nó cũng có cái sức mạnh tiềm ẩn của nó Và trong cái trận đấu này tôi cũng đã khai phá được cái sức mạnh đó Và tôi nói thật với anh em là anh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 Và anh em có thể chọn clip bên phải để xem cái trận đấu dài nhất trong lịch sử auto chat mobile anh em nhé. Cảm ơn anh em. Bye bye.